Anh chị đang cần tìm một lô đất tại trung tâm thành phố Phan Thiết để làm mặt bằng kinh doanh. Hiện tại thì em đang đứng tại một vị trí cực kỳ đặc địa tại trung tâm của thành phố Phan Thiết. Ở đây là mặt tiền đường Tuyên Quang, ở phía kia là đường ờ, Võ Văn Kiệt. Ở phía đầu này ta sẽ có đường Hùng Vương. Đó. Anh chị có thể thấy ở đây thì vị trí cực kỳ đặc địa. Ở đây là công viên Võ Văn Kiệt, công viên lớn nhất tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Buổi chiều anh chị có thể thấy là rất nhiều bậc phụ huynh đưa con tới đây để vui chơi, để giải trí ha. Thì ở trên mặt tiền đường Tuyên Quang này, anh chị nếu mà ở Phan Thiết anh chị có thể biết rằng đây là một tuyến đường kinh doanh sầm bát nhãn nhất tại trung tâm của thành phố Phan Thiết lưu lượng xe cộ đi lại ờ, rất là đông đó thì ở trên ờ, mặt tiền đường tuyên quang này thì có rất là nhiều cơ sở kinh doanh đó có tiệm mắt kiến, khách sạn thời trang PT 2000 quán cà phê quán cà phê cơ sở sản xuất đá hoa cương phía bên kia là quán cà phê khách sạn bên này cũng khách sạn luôn ở trên ờ, tuyến đường vào văn kiệt này cũng kinh doanh rất là nhiều và hiện tại thì chính chủ gửi em một lô đất rất là đẹp vuông vức 105 mét vuông vị trí cực kỳ đẹp ở trên mặt tiền đường này với mức giá chính chủ gửi em thì rất là tốt chỉ mức giá hơn 8 tỷ một xíu đó, đất sổ hồng riêng sang tên ngay đó anh chị ở đây mà anh chị mua để làm mặt bằng kinh doanh hoặc là anh chị không làm mặt bằng kinh doanh thì anh chị có thể cho thuê lại với mức giá từ 25 đến 30 triệu một tháng anh chị sẽ có dòng tiền rất là tốt con đường tuyên quang này thì nổi tiếng với rất là nhiều ờ, shop thời trang này rất nhiều ờ, khách sạn này rất nhiều ờ, quán ăn tại trung tâm thành phố phan thiết đó thì ở đây anh chị mua thì đảm bảo anh chị kinh doanh gì cũng thắng ha hoặc là anh chị cho thuê lại cũng rất là tốt cho thuê lại đảm bảo là sẽ cho thuê lại trong một nón nhạc thôi đó, với mức giá từ 25 đến 30 triệu thì em Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết hiện tại thì em làm chính chủ rất là nhiều lô đất tại trung tâm thành phố Phan Thiết tùy thuộc vào tầm tài chính và nhu cầu của anh chị thì hãy anh chị hãy inbox cho em để em gửi thêm những cái vị trí đất khác phù hợp với nhu cầu của anh chị nhé